point 今日のワンポイントレッスンですこれしか欲しくない Tôi chỉ muốn cái này thôi Tôi chỉ muốn cái này thôi